à, những con giáp á, cần phải thay đổi cung chân mày của mình để một năm quý mão không vướng thị phi và sự nghiệp của mình không gặp trục trặc cũng như là không gặp tiểu nhân mà hãm hại phá con đường làm ăn tài lộc của mình thì à, trong năm quý mão tuổi thân nè tuổi tý nè tuổi thìn nè là vướng nạn tam tai còn tý nè ngọ nè mẹo nè dậu thìn thì chúng ta sẽ phạm thái tuế cho nên hai con giáp mà vừa tam tai vừa thái tuế đó là con giáp tý và con giáp thìn chính vì vậy là chúng ta cần cải vận trong dịp cuối năm này hoặc là đầu năm nếu mà chúng ta không có thời gian làm trong cuối năm à, nhưng mà với những người mà cần giải hạn đó thường người ta sẽ làm trong cái tháng cuối năm để đầu năm mình đón lọc luôn chứ không có vừa bước sang năm mới mà chúng ta đã đón vận đen rồi và tháng đầu tiên của năm quý mão đó là tháng dần nên những con giáp mà vướng thị phi à, gặp xui xẻo trong vấn đề tài lộc cũng như là mới mới đầu năm thôi mà chúng ta đã xui rồi đó thì à, chúng ta cần cẩn trọng dùng cô ngân thì mình tháng dần thì mình kỹ là gì ạ dần thân tỵ hợi nên đầu đầu năm là con giáp tuổi thân nên chúng ta cần lưu ý dùng cô ngân và trong dịp cuối năm này ha cô ngân sẽ có một cái dịch vụ rất là ưu đãi dành cho vợ chồng lưu ý nha tại vì sao ạ vợ chồng chúng ta nằm trong cung lục hại hoặc là lục xung và tí ngọ mèo dậu mà vợ chồng chúng ta nằm trong tứ hành xung luôn thì tại sao cô ngân lại tặng cái dịch vụ này là làm chân mày cho vợ tặng chân mày cho chồng khi mà chúng ta đổi vận đó khi mà chúng ta cải vận đó cải vận cho người vợ tốt rồi nhưng mà người chồng không tốt thì nó cũng sẽ à, không thể nào mang lại một sự may mắn được tại vì mình nằm ở trong cái lục khắc cũng như là nằm ở trong những cặp đôi khác nhau nên nếu mà những vợ chồng nào mà chúng ta có quan tâm về vấn đề à, cải vận để mà mình không bị xui trong năm quý mão thì cô ngân sẽ có một dịch vụ là à, làm chân mày của vợ tặng chân mày cho chồng đó và ngược lại làm chân mày cho chồng thì tặng à, chân mày của vợ nên là ai à, đang có một cái quan tâm à, về cái cặp chân mày của mình thì chúng ta sẽ à, đăng ký sớm với cô ngân tattoo mọi người nhé